Xin chào anh em thì Hôm nay công ty cờ bạc bịp nhà tôi giới thiệu với anh em cái máy phân âm đa năng để anh em đi chơi hỗ trợ anh em trong bộ môn sóc đĩa bịp thì anh em này thì trong cái bộ môn thế giới cờ bạc bịp hay là sóc đĩa bịp nói riêng thì tôi khẳng định với em luôn bộ môn nào cũng có những cái tiểu món đòn khác nhau để đi chơi đồ bịp thì khi anh em không có tay nghề thì anh em phải cần máy móc hỗ trợ thì máy phân âm đa năng này để hỗ trợ anh em mới chơi mới va đồ hay cờ bạc lâu năm cũng có thể chơi chiến thắng tuyệt đối cuộc đối cuộc chơi luôn anh em này cái máy phân âm đa năng này anh em đến sòng sới nhà người ta anh em bật giúp tôi nguồn này lên này em chuyển sang tôi cái phím số 3 này em nhá là máy đã khởi động có thể thu âm thanh được anh em này đến sòng sới lại người ta nếu có đồ bịp tất cả chín dãy tần số đấy sáng lên là anh em biết trong đấy đang có đồ một trong những ai đó đang bịp anh em này anh em có thể ăn theo ngon lành người ta được em nhá cái trường hợp thứ hai xảy ra là anh em không có đồ bịp thì anh em người ta xung quanh không đồ bịp thì anh em bịp trực tiếp trên máy phân âm đa năng này cái máy phân âm đa năng này nó là phân tích âm thanh thu âm thanh anh em nhá thì đầu tiên nó sẽ thu âm thanh quân vị bước thứ hai nó sẽ phân tích âm thanh và tiếp tục sau khi đã phân tích xong máy sẽ ghi nhớ âm thanh và cuối cùng máy trả kết quả nhịp rung trực tiếp trên cái máy vào đèn số 5 này nháy một đèn một rung là nẻ nháy hai đèn hai rung là chắc em em cực kỳ dễ chơi hiệu quả chính xác cơ động thì nó cơ động ở chỗ nào đầu tiên là cơ động là nhất ở một cái điểm đầu tiên là anh em không luồn bát này đấy bát thì bát nào cũng được bát của sòng sới cơ động thứ hai đó là không luồn đĩa đĩa đĩa nào cũng được em nhá cái cơ động cuối cùng đó là không luồn quân vị thì không luồn bát đĩa quân vị thì tại sao anh có thể chơi chuẩn như thế thì khẳng định với anh em một điều rằng máy này máy thu âm thanh của quân vị anh em nhá đấy thì anh em phải đi thế này thì khi cái quân này ạ nó rơi tự do trong bát em trong đĩa này đấy, thì bốn cái quân nó văng trong đĩa thì anh em này văng trong đĩa trong bát trong cái lòng bát nó ra những âm thanh khác nhau anh em nhá cao trầm bổng vang khác nhau thì nhiều anh em lầm tưởng rằng là cái quân nó rơi nó ra âm thanh giống nhau đấy là anh em là cờ bạc lon thôi em nha cờ bạc già nó nghe được âm thanh rất là chuẩn thì cái máy này nó sẽ có nhiệm vụ là thu âm thanh cho anh em em này thì cái bát đĩa quân vị xanh chín thì thử nam châm khẳng định luôn là sẽ không bỏ hút rồi Đấy, quân vị bát đĩa xanh chín này em khẳng định với em luôn là video của tôi không có giản dựng không cắt ghép thì em quan tâm với sản phẩm này em alo cho tôi này 0984 3148 nhà tôi chỉ có duy nhất một số điện thoại thôi em nhá không có số điện thoại thứ hai đã kinh doanh 15 năm kinh nghiệm trong thế giới ngầm dụng cụ cờ bạc bịp nhà tôi đã bán hết ở dưới Hà Nội em và bến xe miền Đông Sài Gòn em nhá Hà Nội thì em lên trực tiếp bến xe Mỹ Đình còn ở Sài Gòn em qua trực tiếp bến xe miền Đông anh em nhé thử hàng thực tế nhân viên đón và thử hàng thực tế anh em ở xa tôi gửi xe khách xe ca xem hàng thử hàng kiểm tra đúng hàng hàng thanh toán anh em này thì quay trở lại cái máy phân âm đa năng này em này đến sòng sới nhà người ta cứ 3 mét hất về em nhá em đúc cái máy trực tiếp vào trong người ngụy trang ống chân ống đồng túi quần túi áo túi anh em anh em này anh em bật giúp tôi nguồn lên là anh em thể thu âm thanh và phân tích âm thanh rồi nó vừa thu âm thanh và vừa nhận diện mặt vị anh em nhá để cực kỳ dễ chơi luôn bắt những con vị xanh chín của sòng của sới rồi đến sòng sới thì người ta sóc vài ba tiếng bạc có sấp đôi này có ba trắng có ba đen là sau đó là anh em thể chơi được rồi anh em này đấy thì tôi khẳng định một điều rằng này cái hàng này đi chơi là cơ động vì không phải luồn bát đĩa con vị anh em đi chơi 10 tiếng anh em phải ăn được 9 tiếng luôn mà không phải chạm vào vị hay không phải luồn cái bát hay không phải luồn cái đĩa hay không luồn quân anh em này tôi sóc thực tế luôn cho anh em biết này sóc xong đặt xuống này sấp đôi này Đấy, đây là cái vị là vị villa anh em nhá villa là cái vị rất phổ thông ở việt nam trong bộ môn sóc đĩa bịp anh em này vẫn sấp đôi này thì sóc mạnh sóc nhẹ sóc ngắn sóc dài nó không ảnh hưởng đến kết quả của cái nhịp rung của máy vì máy đã thu âm thanh rất là chuẩn anh em này vẫn sấp đôi này mát cái sóc trắng này Đấy, đánh sóc mãi thì bây giờ bà còn chưa sang này ba đen này đánh một quả ba trắng nữa là được anh em này sấp đôi này sấp đôi này sấp đôi này tứ tử trắng này tứ tử trắng này ba đen này em thấy đồ đạc đi chơi mà đánh xanh chín khẳng định em đánh đâu thu đấy này có sấp đôi có tứ tử trắng có tứ tử đen có ba trắng có ba đen thì bây giờ mình đi vào triển khai luôn anh em này đấy thì đến dòng suối là cứ bỏ ra vài la tiếng bạc đánh xanh chín mà đánh năm chục một trăm được này bây giờ đi vào thực tế đâu, cái hàng này nó không kén được chơi em nhá từ những cái cờ bạc nhỏ những bến bãi hay là những cái hay là những anh em đi chơi công nhân là những giờ giải lao hay những cái bạc sới mở bạc cái tiếng hàng trăm triệu để chơi rất là chuẩn anh em này sau phải đi vào thực tế luôn này nhịp rung anh em phải chỉnh được em nhá rung mạnh rung nhẹ là mình thử chỉnh được tí, nên em không sợ là uh, đánh nó có liệu nó rung to quá không em nhá bạc chắn này không? À, tiếng này sai bỏ qua này cho váy nó khu ra này và tôi sẽ đi vào cẩn thận hơn tôi đánh xem này một rung này lẻ này em này ba trắng này em nhá đánh đâu là ăn đấy luôn anh em không phải sợ luôn này anh em có thua hay không một dung này một dung là lẻ này anh em đánh ba trắng này em này đánh đồ này rất là chuẩn luôn một này hai là chẵn này anh em thấy không không thể sai được bây giờ tôi đúc cái máy vào trực tiếp cho người tôi đánh như là tôi đánh thật luôn anh em này để anh em biết rằng là cái đồ chơi này nó có ok không anh em này sóc xong đặt xuống này lẻ này tỷ lẻ này lẻ không ai tỷ này ba trắng em ạ đấy. đánh ăn thông cầu luôn anh em này đánh đâu được đấy luôn thả 5 triệu là nhặt về 5 triệu bạc chắn này 5 triệu chắn này em thấy không mở bát tin tay luôn mở bát là ăn được tiền luôn tại sao mình phải đánh xanh chín đánh xanh chín mở bát thì không tin tay đánh đâu thua đấy đánh đâu thua đấy tôi khẳng định luôn nhá tiếng này này khẳng định là trong bát trong đĩa này không thể sai được cái tiếng này là lẻ này mở bát này thấy không đánh đâu được đấy luôn này chưa mở bát mình đã biết trong bát trong đĩa là cái gì rồi vì mình có cái thiết bị đúc trong người đánh đâu được đấy này trong người tôi cảm nhận một nhịp rung một nhịp rung thì cứ theo công thức bảng vị rung một đánh nẻ rung hai đánh chắn bạc lẻ này anh em mở bát này chồng quân chồng vị để báo với em nhá em thì rất là gần này những cái tiếng này có bát bát hình không thể xoay được anh em này kỷ niệm cho anh em một tay nữa này để anh em đi chơi mua một cái đồ chơi chính xác nhất thiết thực nhất chuẩn chỉ nhất cơ động nhất anh em này bạc chắn này em đã đánh đâu được đấy đây là một cái tiếng cuối cùng cho anh em này đây tôi sóc mạnh một chút này cái tiếng sóc máy sóc nhẹ không ảnh hưởng đến kết quả của cái nhịp rung của máy để máy đo chuẩn không là bác lẻ này một tỷ lẻ này lẻ ra ngoài tỷ này mở bát này anh em thấy không ba trắng nhá thì đồ chuẩn tôi không phải nói quá nhiều đây là máy trên tay tôi là máy phân âm đa năng đi chơi hiệu quả em thử hàng để trải nghiệm thực tế thì em lên bến xe em đi hà nội cơ sở nhà tôi đối diện cổng bến luôn rồi ở sài gòn em qua bến xe miền đông anh em nhá đồ đạc chuẩn chỉ cơ động hiệu quả chính xác bán hàng chữ tín là số 1 bảo hành đổi mới một tháng bảo hành miễn phí một năm kể từ ngày bắt đầu em mua hàng em này anh em ở gần nên trực tiếp thử hàng nhưng mà xa tôi gửi xe khách xe ca thử hàng xem hàng kiểm tra hàng đúng hàng thanh toán thì ngoài ra nhà tôi cung cấp tất cả dụng cụ thiết bị cờ bạc bịp máy đánh bài kính áp tròng bò cua tài xỉu hay game trên điện thoại động dạy bài tay không anh em alo trực tiếp cho tôi qua số điện thoại này nhá để được tư vấn miễn phí mới nhất về cái đồ chơi chuẩn nhất đẳng cấp nhất giá cả là phải chăng nhất vì nhà tôi là công ty là đại lý lớn anh em nhá cái đồ đạc chuẩn nét đẹp, đẹp luôn anh em này cảm ơn anh em xem clip của tôi